Tôi không chắc mình ăn đầu buổi nha. Để giảm các triệu chứng sốt và đau sau khi tiêm vaccine hay không Nhưng giờ tôi đã biết à, ờ, viên thuốc kim cương. Giúp giảm hiệu quả các triệu chứng sốt và đau sau khi tiêm vaccine Ôi bạn ơi Bạn sức đề kháng kém là do anh ơi bạn Là do Địt mẹ chúng mày Thằng danh con này